xin giới thiệu các bạn và quý vị đây là con Kona đặc biệt 2.0 đặc biệt màu vàng cát nha các bạn đây là con Kona 2.0 đặc biệt màu vàng cát mình sẽ review ờ, con này thực tế cho các bạn xem nha đây là màu vàng cát nha các bạn 2.0 đặc biệt màu vàng kép. đây là bánh sơ cua nha các bạn bánh sơ cua nó nó là mâm, mâm sắt nha các bạn mâm sắt mâm thép nó nó khác cái cái bánh của mình khác cái bốn bánh thường của mình nha các bạn là ghế à, chỉnh điện 10 hướng nha các bạn ghế chỉnh điện 10 hướng khởi động bằng một nhấn thông minh chìa khóa thông minh khởi động bằng một nút nhấn kiến à, chỉnh kiến chỉnh điện gặp kiến à, điện <laughs> báo à, điểm mù muốn báo điểm mù màn hình trung tâm right control hình giải trí tích hợp uh, sẵn bản đồ map thì kết nối USB Bluetooth cổng AUX nha các bạn AUX này remote ba chế độ lái uh, comfort eco sport nha các bạn cái miếng lùi hỗ trợ ờ, vận hành xuống dốc này 6 lo 6 túi khí nha các bạn dòng này 6 lo 6 túi khí gương chống chói 2.0 này không có cửa sổ trời nha các bạn không có cửa sổ trời